你别笑！ mẹ này bắt đầu đi rồi nhưng mà nín bao rửa bát cười ngay. anh anh mang đơn đi gặp chủ tịch liệu bảo vệ có cho anh vào không ừ. Yên tâm anh đã có cách rồi. Anh có hẹn với chủ tịch không ạ? À? Ừ. Tôi là bạn cấp 3 với chủ tịch, xin anh cho vào. Để tôi hỏi lại đã. Báo cáo chủ tịch, ngài có bạn hồi cấp 3 đến xin gặp. Ừ. Tao còn chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2, lấy đâu ra bạn cấp 3. Đồ lừa đảo, bảo nó biến đi. Nhung xin được vinh danh đó là quay phim Cường Nguyễn Ngọc Cô ạ. À. Nhung xin được vinh danh đó là quay phim Cường Nguyễn Ngọc Cô ạ. À. Nguyễn Ngọc Cô ạ. À. Cư ạ. Dạ Cường Nguyễn Ngọc Siêu ạ. À. Mày đâu rồi? No đó anh. Sát con mẹ mày định nè để tao. mày thích thì tao chịu lại đây em dậy trước nha hai ơi hai hai hai hai tôi mù trời ơi là trời bà con của tôi mù tôi mù quá đàn bà sau khi ly dị bao giờ cũng đẹp ra Tiếp ngay mà Không phải riêng cô Kỳ Duyên Tất cả đàn bà sau khi ly dị đều đẹp cả Là tại sao? Là bởi vì phải sửa soạn để tóm thằng khác <laughs> xoài chưa chín phải làm sao? Chôn nó vào trong gạo, chả mấy là chín rồi. Xịt ít nước lên giấy ăn, cắt lá của quả dứa đi. Dứa không lâu sau là chén được rồi. Nhỡ cho quá tay muối, thì bỏ một củ khoai tây đã gọt vỏ vào. Khoai tây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Sống bao nhiêu năm rồi mới biết, những mẹo xử lý hoa quả này. Trước khi ăn dâu tây, thì ngâm nó trong nước muối 20 phút, có thể xử lý đống côn trùng nhỏ trong dâu tây. Mùa hè sắp đến rồi, khắp nơi đều có kiến bò. Vẽ một vòng tròn kín quay chỗ để đồ ăn. Như này thì kiến sẽ không dám đến gần. Lúc rửa súp lơ thì cho thêm ít giấm. Như này thì những con côn trùng nhỏ trong súp lơ sẽ phải chui ra. Bỏ rau thơm và giấm táo vào máy xay rồi xay nhuyễn lấy nước. Sau đó đổ vào trong bình xịt, xịt lên cánh tay, có thể đuổi bay lũ muỗi đáng ghét. Bạn đã học được chưa? Học được mấy mẹo này là bạn quá là thiên tài luôn. Lần đầu ra mắt nhà chồng mà nấu cơm thành cháo. đừng Lo, cho một lát bánh mì gối vào trong. Bánh mì gối có thể hút đi phần nước dư thừa. Canh có nhiều dầu thì làm thế nào? Cho đá vào một cái thìa canh. Như này thì dầu sẽ bám lên thìa. Hả? 妈。 有人。